Nhiều sông hồ cạn trơ đáy vì hạn hán, trong khi mực nước ngầm vẫn tiếp tục giảm xuống với tốc độ chưa từng thấy. Thì phần nước mặt còn lại bị ô nhiễm công nghiệp đến mức không dùng được. Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới, trong khi họ chỉ có 7% nước ngọt để dùng. Có một điều mà chính quyền Bắc Kinh hai năm nay không nói cho ai biết, đó là Trung Quốc đang đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nước trầm trọng hơn cả vùng sa mạc Trung Đông. Thiếu nước mới chính là nguyên nhân sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện ở Trung Quốc. Nhiều người chúng ta cũng đã từng xem qua bộ phim nổi tiếng Marmot, Con đường tử thần. Bộ phim mô tả về khung cảnh trái đất khô cằn, thời hậu tận thế, nơi nước vô cùng khan hiếm và trở thành mặt hàng sống còn của nhân loại. Nhưng giờ đây, viễn cảnh đó sẽ không còn là giả tưởng ở Trung Quốc. Bởi với tình trạng khủng hoảng thiếu nước như hiện tại, dự đoán đến năm 2030, Trung Quốc sẽ biến thành xã hội hỗn loạn, không khác gì trong bộ phim nói trên. Khi thiên nhiên không còn đứng về phía Bắc Kinh, Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nước là thành phần cơ bản nhất của sự sống. Đối với một quốc gia, nước còn là tài nguyên quý giá nhất để đảm bảo cho mọi hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng. Đối với Trung Quốc, quốc gia rộng lớn nơi khởi nguồn của nhiều dòng sông lớn như sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong, nguồn nước còn là một quân bài chính trị chiến lược giúp Bắc Kinh đe dọa các nước ở hạ nguồn, mặc cả trên các phương diện kinh tế. Tài nguyên nước dồi dào đã góp phần không nhỏ vào sự trỗi dậy của Trung Quốc trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, sự phong phú và đa dạng tự nhiên của Trung Quốc giờ đây chỉ là dĩ vãng, đặc biệt là tài nguyên nước. Hiện nay, dân số của Trung Quốc chiếm tới 20% dân số thế giới, nhưng họ chỉ có 7% lượng nước ngọt toàn cầu. Thậm chí các vùng đất ở khu vực phía Bắc Trung Quốc còn khan hiếm nước hơn cả vùng Trung Đông khô cằn. Khủng hoảng nước còn nguy hại hơn cả COVID-19. Nếu như dịch Covid-19 có thể giết chết hàng triệu người Trung Quốc trong vài ngày, thì khủng hoảng nước lại giết chết dần dần hàng trăm triệu người trong vài năm. Thật vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, hậu quả của cuộc khủng hoảng nước tại Trung Quốc không chỉ tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống dân sinh của Trung Quốc, mà còn có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực và nguyên liệu công nghiệp toàn cầu trên quy mô thậm chí còn lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Không giống như các loại vật chất khác, không có bất kỳ chất nào có thể thay thế nước. Ngày nay, bình quân mỗi ngày, Trung Quốc tiêu thụ một lượng nước kỷ lục vào khoảng 10 tỷ thùng. Tuy nhiên, trải qua 4 thập niên tăng trưởng kinh tế bùng nổ, cộng với các chính sách quy hoạch phát triển công nông nghiệp theo hướng hủy diệt hệ sinh thái, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đẩy hệ thống nước ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc vào tình trạng cạn kiệt và ô nhiễm đến mức đáng sợ, nhất là khu vực miền Bắc. Việc phá rừng và khai thác nước bừa bãi đã khiến các tầng nước ngầm ngày càng giảm xuống, các hồ biến mất, các con sông đang khô cạn hoặc bị ô nhiễm. Kết quả trong đợt hạn hán trăm năm có một vừa qua, hồ Bà Dương, hồ nước ngọt rộng lớn nhất Trung Quốc, cũng như nhiều nhánh sông của sông Trường Giang đều đã cạn trơ đáy. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng nước ở Trung Quốc diễn ra còn nhanh và nghiêm trọng hơn rất nhiều các dự báo. Ba lý do khiến khủng hoảng nước ở Trung Quốc không thể cứu vãn Năm 2005, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lúc bấy giờ cũng phải thừa nhận rằng tình trạng khan hiếm nước của Trung Quốc đe dọa đến sự tồn vong của đất nước. Các chuyên gia đánh giá Trung Quốc phải mất hơn 100 tỷ USD mỗi năm do khan hiếm nước. Vậy vì sao Trung Quốc lại lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng đến như vậy? Có 3 lý do chính. Một là do sự phân bố nước không đồng đều, do vị trí địa lý rộng lớn và đa dạng. Trung Quốc có nhiều địa hình và vùng khí hậu, trong khi miền Nam và Đông có lượng mưa dồi dào, thì khu vực phía Bắc và Tây lại nhận được ít mưa. Hình thái thời tiết này dẫn đến những tác động đáng tiếc và trái ngược nhau, khi một số tỉnh phải chống chọi với lũ lụt, trong khi các tỉnh khác lại oan mình trong khô hạn. Hiện nay, miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều vùng tại Trung Quốc phải đối mặt với các đợt nắng nóng nghiêm trọng qua các năm. Mùa hè năm 2022 được coi là mùa hè nóng kỷ lục của Trung Quốc trong 6 thập niên qua. Ngày 18 tháng 8, chính quyền Trung Quốc đã phải ban hành cảnh cáo vàng quốc gia về hạn hán. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo hạn hán 4 cấp theo màu sắc, trong đó nghiêm trọng nhất là màu đỏ, đến cam, vàng và xanh dương. Đợt nắng nóng này ảnh hưởng lớn nhất đến một khu vực rộng lớn ở lưu vực sông Dương Tử, trải dài từ ven biển Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, Ngày 25 tháng 8, hầu hết quận huyện tại Trùng Khánh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C, trong đó nhiệt độ tại quận Bắc Bội đạt mức 45 độ C. Hai là chất lượng nguồn nước không đảm bảo và bị ô nhiễm. Một phần đáng kể, nguồn cung cấp nước của Trung Quốc không phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng của con người. Theo một phân tích từ năm 2018 về nước bề mặt của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, Mặc dù chất lượng đã được cải thiện so với những năm trước, nhưng có tới 19% lượng nước không phù hợp cho con người và khoảng 7% là không phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Chất lượng nước ngầm vốn rất quan trọng để đảm bảo cung cấp nước trong thời kỳ hạn hán, còn tồi tệ hơn với khoảng 30% không thích hợp cho tiêu thụ của con người và 16% không thích hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Trong khi đó, dưới sự lãnh đạo của các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc vốn chỉ tham nhũng và quan tâm đến lợi ích mà không để ý đến tự nhiên và bảo vệ môi trường. Các quan chức chính phủ đã dễ dàng để cho quá trình công nghiệp hóa, cùng với ô nhiễm đã phá hỏng phần lớn lượng nước còn lại, làm suy giảm nguồn cung cấp nước tiềm năng trong nhiều thập niên tới. Theo dữ liệu từ vệ tinh Gray của NASA, trữ lượng nước ngầm của vùng đồng bằng Hoa Bắc Trung Quốc thậm chí còn cạn kiệt hơn so với trữ lượng của tầng chứa nước Ogallala dưới khu vực Đại Bình Nguyên của Mỹ. Hơn nữa, khu vực đông dân nhất của Trung Quốc ở phía bắc sông Dương Tử trong 15 năm qua đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục nước trong các sông suối, ao hồ, các tầng chứa nước. Tại khu vực phía bắc Trung Quốc, mức nước ngầm giảm 1 mét một năm, khiến các tầng chứa nước ngầm tự nhiên bị sụp đổ, gây ra hiện tượng sụp lún đất và làm ảnh hưởng đến khả năng tái tạo các tầng chứa trong tương lai. Thứ ba là sự biến đổi khí hậu nhanh chóng gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn cung cấp nước của Trung Quốc. Các nhà khoa học cho rằng sự biến đổi khí hậu mà hầu hết con người đang gây ra rút ngắn mùa mưa ở Trung Quốc và làm tan chảy các sông băng quan trọng cung cấp cho sông Hoàng Hà. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã giảm khoảng 45% so với mức trung bình trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, tình trạng sa mạc hóa đang ngày càng diễn ra trên diện rộng. Việc chăn thả gia súc quá mức đã khiến đồng cỏ thành sa mạc cát, làm cho các hệ thống sinh thái mất khả năng giữ nước tự nhiên và thậm chí ngày càng trở nên khô cằn hơn. Nạn đói và khủng hoảng chuỗi cung ứng Nông nghiệp sẽ là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cũng là lĩnh vực thường phải chịu hy sinh trong cuộc chiến ưu tiên sử dụng nước ở Trung Quốc so với các lĩnh vực khác. Tình trạng khan hiếm nước ngày nay càng nghiêm trọng có thể làm cho vùng đồng bằng hoa bắc màu mỡ, nơi cung cấp một lượng lớn ngũ cốc cho đất nước và phục vụ hoạt động xuất khẩu, bị mất mùa và khiến Trung Quốc rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Việc này sẽ tạo ra cú sốc lớn không chỉ đối với thị trường Trung Quốc mà cả thị trường thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người ở khu vực châu Mỹ Latin, Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Thiếu hụt điện và ảnh hưởng xấu đến môi trường, ngành năng lượng lớn nhất thế giới của Trung Quốc cũng phải đối mặt với những rủi ro đáng kể về nước. Bất chấp các khoản đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo, Gần 90% nguồn cung cấp điện của Trung Quốc vẫn đòi hỏi nguồn nước dồi dào, đặc biệt là thủy điện, than đá và thậm chí là điện hạt nhân. Nếu Trung Quốc mất 15% sản lượng thủy điện trong một năm vì thiếu nước, họ sẽ phải bù đắp bằng nguồn điện khác. Hiện nay chỉ có các nhà máy nhiệt điện than mới có khả năng bù đắp sự thiếu hụt này. Việc này khiến Trung Quốc phải tăng cường sản xuất nhiệt điện, từ đó gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn. Ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, Hạn hán đã làm khô hạn hàng chục con sông và hồ chứa ở nhiều nơi trên Trung Quốc, khiến các nhà máy thủy điện phải cắt giảm công suất phát điện. Theo đài truyền hình CCTV Trung Quốc, có tới 66 con sông trên 34 quận ở khu vực Tây Nam của Trùng Khánh đã khô hạn. Nếu thiếu điện ảnh hưởng trầm trọng đến các hoạt động sản xuất, chính quyền nhiều địa phương đã phải yêu cầu các công ty, xí nghiệp, nhà máy tạm thời đóng cửa để giảm áp lực lên hệ thống điện. Tháng 8 vừa qua, hãng Volkswagen đã đóng cửa nhà máy với 6.000 nhân công ở Thành Đô trong 10 ngày và hãng Toyota cũng phải tạm ngừng hoạt động tại nhà máy lắp ráp do thiếu điện. Các nhà phân tích đánh giá các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày nay đang không được chuẩn bị cho một đợt hạn hán ở Trung Quốc và nó có thể làm gián đoạn các mô hình buôn bán ngũ cốc và sản xuất nguyên liệu công nghiệp chính trên nhiều châu lục. Trao đổi với hãng CNBC của Mỹ, nhà kinh tế trưởng Tăng Quang của ngân hàng hân sơn Trung Quốc đánh giá nắng nóng và thiếu nước không chỉ tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc, đời sống dân sinh mà còn tác động đến cả chuỗi cung ứng toàn cầu.